Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay đến với video này thì em xin phép được giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung hoàn toàn không tan tích giúp cho các bác khi đi chơi tại các sòng giới đi đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp các bác luôn luôn giành chiến thắng Và đây chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang Bác nào đã sở hữu cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này rồi đã biết được sự hiệu quả và độ chính xác mà nó đem lại rồi còn bác nào mà chưa chơi chưa biết các bác cứ xem hết video có gì kết bạn zalo với em một trong hai số điện thoại trên bên em sẽ tư vấn cho các bác hoặc các bác có thể lên trực tiếp cơ sở em test hàng em ở bến xe miền tây sau đây thì em à, xin phép giới thiệu để cho những bác nào mà chưa biết về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này để cho các bác hiểu hơn về nó rồi đây đĩa hột hoàn toàn đĩa nắp chén hột hoàn toàn không hề tan tích với cái bộ hột này bọn em đã làm cái miếng dán cảm ứng báo dung không tan và cái mặt nhất một lát nữa khi mà cứ mặt nhất nổi lên máy nó sẽ báo và không có thì máy nó sẽ không báo có nhất thì các bác đánh gì có nhất thì mình đánh xỉu rồi và bộ hột này em khẳng định với các bác là hoàn toàn không tang tích ăn thua bao các bác trẻ hột đây là cái nón quét báo dung không tang đây nó rất đẹp rất thời trang em đã làm một cái máy và máy vào bên trong cái nón này rồi khi các bác đi chơi các chỉ cần đội cái nón quét này lên trên đầu thôi và hột lên mặt nhất có hay không nó sẽ báo luôn ở trên nón để cho các bác biết với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này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 chén em đánh xỉu các bác nhá chén em khẳng định là bên trong này có mặt nhất em đánh xỉu nhất luôn bão luôn chén này lại tiếp tục có nhất các bác này em lại đánh xỉu tiếp Rồi, có nhất em đánh xỉu chén này không có nhất này các bác này không có nhất thì em đánh tài hoặc là em có thể bỏ qua các bác thích chén thích cảm nhận là các bác nên đánh tài thì các bác thích thì các bác đánh thôi còn nếu không mình bỏ qua chén này cho nó chắc các bác nhá đây về tài thật luôn mà không có nhất may mắn không gặp phải chén này mình đánh xỉu các bác nhá có nhất này đây, xỉu có nhất chén này em lại đánh xỉu tiếp xỉu luôn có nhất Chén này em lại đánh xỉu này các bác này Ồ, có nhất Lên mặt nhất máy báo dung nhưng nó lại về tài Chén này nó là chén phản Cái này thì là mình phải chịu rồi Vì là phản thế hột mà các bác đúng không ạ Chứ không phải là tại máy báo sai 10 chén thì chắc mình sẽ gặp cũng phải ít nhất phản cũng phải một hai chén chứ không thể là chơi tài xỉu mà nói không phản được